Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 19 h 30 ngày 21 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra cặp đấu sớm giữa Liverpool gặp Chelsea. Ngoại hạng Anh tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 21. Đáng chú ý nhất là trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea. Mặc dù không phải trận derby, nhưng đây vẫn là cặp đấu đáng được mong đợi nhất của bóng đá xứ sở sương mù, bởi đó là mối duyên nợ giữa hai đội trong 20 năm trở lại đây. Trong trận chung kết FA Cup hồi tháng 5 năm 2022, khi đó hai đội hòa nhau không bàn thắng trước khi Liverpool giành chiến thắng trên chấm 11m để đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên nếu tính xa hơn, Liverpool đã thắng 3 trong số 4 trận đối đầu gần nhất nhưng trong trận đấu này cả hai đội Liverpool và Chelsea đều có những bất ổn riêng của mình. Với Liverpool gặp vấn đề về phong độ của các trụ cột cùng những ca chấn thương. Bên phía Chelsea ở vào thời điểm hiện tại cũng quản trầm trọng từ niềm tin tới tinh thần lực lượng Chelsea vắng gần phân nửa đội hình do chấn thương nhưng đáng lo ngại họ 7 lần thi đấu trên sân của Liverpool thì 6 lần thất bại và với những gì họ thể hiện thật khó để họ giành chiến thắng trước Liverpool Thành tích đối đầu giữa hai ông lớn bóng đá châu Âu gần đây tổng cộng có 192 lần trên mỗi đấu trường. Trong số đó, Liverpool thắng 84 trận, thua 65 và hòa 43. Đáng chú ý nhất, Liverpool đã không thắng được Chelsea trong hai trận đấu sân nhà gần đây nhất. xác suất thắng của Liverpool là 51%, Chelsea là 24% và 25%. Tỷ lệ chấp là 1 phần 2, tài xỉu 2 trái 3 phần 4. Kết quả sẽ là 3-2 cho Liverpool.